chào mừng quý khách hàng đến với hệ thống tư vấn chuyên nghiệp tận tình của chúng tôi. Xin mời quý vị hãy nhanh chân đăng ký tại link TV hoặc liên hệ vào số điện thoại 0931 222 000 để được chúng tôi tư vấn đầu tư một cách nhanh chóng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chào anh chị đã quay lại với bản tin bất động sản của Caroline. Hôm nay ngày 30 tháng 9, chúng tôi xin cập nhật tiến độ dự án Vinhome Grand Park quận 9 với các nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tiến độ căn hộ Vinhome Grand Park. Thứ hai, tình hình xây dựng nhà phố, nhà phố thương mại tại Vinhome Grand Park. Thứ ba, tiến độ công viên Grand Forest. Thứ tư, tiện ích Intercom trong căn hộ Vinhome Grand Park. Đầu tiên, xin cập nhật tiến độ dự án Vinhome Grand Park. Những tòa hình chữ Z 100% đã được cắt nóc. Chủ đầu tư đang cho các nhà thầu phụ tiến hành thi công nội thất để bàn giao cho khách hàng vào quý tư năm 2020. Các tòa hình chữ T với chiều cao lên tới 35 tầng, chỉ còn 6 sàn nữa là tiến hành cắt nóc và với tiến độ 6 ngày trên một sàn, Vingroup đang xây dựng ngày đêm để hoàn thành công trình, bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng và đó là điều chắc chắn vì tiến độ xây dựng là điều tạo nên tên tuổi và thương hiệu của Vingroup. Khoảng thời gian này, rất nhiều khách hàng liên hệ với Caroland để mua lại những căn hộ đã mở bán ở đợt 1. Nhiều khách hàng đã nhanh chân mua được những căn hộ ưng ý với giá chênh lệch phù hợp từ 50 đến 80 triệu. Những khách hàng khác chậm chân hơn thì chưa mua được vì hầu như các căn hộ đang được tiến hành ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và ngân hàng đang tiến hành giải ngân cho khách hàng. Khách hàng được ân hẳn gốc miễn lãi cho đến khi nhận bàn giao căn hộ nên nhiều khách hàng đã ngưng bán đợi đến khi nhận bàn giao căn hộ sẽ bán chênh lệch cao hơn. Phần 2 Xin cập nhật tình hình nhà phố, nhà phố thương mại tại Vinhome Grand Park quận 9 và tiến độ mở bán. Tiến độ xây dựng nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự, tất cả đều đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, đấu nối hạ tầng đã xong, cây xanh đã trồng hai bên đường, cống ngầm đã được lắp, chỉ đợi để xây dựng. Hiện nay chúng tôi đang nắm giữ một số lượng tương đối giỏ hàng xuất ngoại giao để có thể đi trước một bước chủ động về vị trí, về số lượng, tiền cho việc kinh doanh mua bán hay ở và đầu tư sau này. Quý anh chị vui lòng liên hệ 0949 35 8888. Xin nhắc lại 0949 35 8888 để được biết thêm chi tiết. Lưu ý những suất ngoại giao này anh chị được ký trực tiếp và thanh toán trực tiếp vào tài khoản của công ty và chỉ còn vài ngày nữa là đóng booking phân khu sắp mở bán với 6 tòa Ruby đẹp nhất dự án Vinhome Grand Park. Hãy nhanh tay booking để sở hữu những căn hộ đẹp nhất. Và khi nhận bàn giao căn hộ, cư dân Vinhome Grand Park sẽ làm gì? Buổi sáng sẽ ngồi thiền định ở công viên Nhật Bản. Buổi trưa sẽ đi chợ nổi ở Thái Lan. Buổi chiều sẽ đi shopping tại Hàn Quốc. Và buổi tối dạo mát tại công viên Singapore. Và cuối tuần, cả nhà sẽ ra bãi biển Hawaii ăn chơi nhảy múa hoặc ra công viên bậc chất Đông Nam Á thưởng thức BBQ. Tất cả những điều này chỉ với vài bước chân là đã được ngao du khắp thế giới. Vinhome Central Park đã đẹp, Vinhome Grand Park còn tuyệt vời hơn nhiều. Trong một thành phố thông minh với độ an ninh cao, đầy đủ tiện nghi sẽ làm cho gia đình bạn gắn bó, mạnh khỏe, hạnh phúc và nơi đây sẽ là tổ ấm, là chốn quay về. Với ba dòng căn hộ Sapphire, Ruby và Diamond sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Giá trị căn hộ về sau sẽ tăng vượt bậc như Vinhome Central Park đã làm được hoặc tăng hơn thế nữa. Lưu ý, những ai chưa booking trước ngày 30 tháng 9, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua được những căn hộ với giá gốc. Khi nhận bàn giao căn hộ, cư dân Vinhome Grand Park sẽ đón khách như thế nào? Không phải là lồi từ trên cao xuống để mở cửa cho bạn mình. Ghi dân Vinhome Grand Park chỉ cần nằm tại căn hộ, sử dụng hệ thống Intercom là có thể đón người bạn của mình lên thẳng tới phòng. Với hệ thống Intercom thông minh, kết nối trực tiếp từ căn hộ xuống sảnh, chủ nhà có thể chủ động mở cửa cho khách hàng, đồng thời sử dụng kỹ thuật số này giúp kết nối trực tiếp với smartphone. Khi bạn đang bận nấu ăn, bận chăm con nhỏ, lo việc cá nhân hay đơn giản vì bạn không muốn chờ đợi, thang máy từ tầng 20 xuống để đón khách, hệ thống intercom sẽ thay bạn dẫn khách lên căn hộ trong chốc lát. Và từ nay, chúng ta đâu cần đến Garden by the Bay để thưởng ngoạn kỳ quan siêu ánh sáng khi khu vườn kiến trúc độc đáo này dần hình thành tại Vinhome Grand Park. Công viên ánh sáng được tạo bởi 15 cây ánh sáng cùng nhiều tiểu khu đèn lồng lung linh huyền ảo Hiện tại, đội ngũ thi công đã hoàn thành công đoạn gắn đèn LED lên 15 cây ánh sáng. Các tiểu khu đèn lồng đang lên kế hoạch triển khai. Ngay khi hoàn thành, công viên ánh sáng sẽ là nơi tụ hội của mọi cư dân Vinhome Grand Park mang đến những trải nghiệm lung linh huyền ảo, khiến mọi người mãn nhãn bởi những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, độc đáo của hệ thống ánh sáng đầy đủ sắc màu là một điểm check-in mới tại thành phố Hồ Chí Minh sắp sửa được khai trương vào tháng 10 năm 2019, hứa hẹn thu hút hàng triệu cư dân và các bạn trẻ. Hãy sẵn sàng đón chào ngày khai trương công viên ánh sáng Vinhome Grand Park. Xin chào và hẹn gặp lại!